công nhận hương sơn cảnh lát tự tình có dòng sông nhỏ xinh xinh trước chùa sáng nay trời rất là lạnh sương là nó nhiều quá cho nên đi thấy cũng hơi lạnh lạnh nhưng mà hoa thì nở rộ nhìn hoa thấy nó nhẹ nhàng tâm hồn làm sao á mấy cô á thì đi học hết còn cũng ờ, một cô thì cũng hơi ho ho cho nên sợ cách ly lên trên thắt về nhập thắt vừa cách ly luôn cho nên vườn được nó cũng rớt rồi là tùm lum cho nên đây là uh, mình phải đi quét cho nó sạch sẽ phụ với chúng còn nhiều ghê luôn đó đó nè búp còn nhiều ghê lắm à, búp thì còn một nổ nữa quá cái hoa nhật gậy này à để hả à, à bây giờ đi ừ, bây giờ hả dạ mình lấy cây mai gác vô à, à, Sao cái tế Không mà có lấy dây đó mà em thấy chút nhảy nhảy vậy nè Quá nhảy nhảy. Đứng này phải không? Đây trồng mà cứ bị khí hậu sao mình nó chết, miết rồi trồng tới trồng nuôi trồng xuôi trồng ngược biết bữa nay rồi bữa nay vậy để cho mình ăn tết mình biết tới hai không à mệt đuối chơi bún trà đây mệt quá Nguyên phải nói là Ngọc đó con nghe luôn đó